chào các bác nhá shop tân ánh xin chào toàn thể anh em à, giới thiệu với anh em cái bộ thòng bẫy đa năng nhá thòng bẫy đa năng bẫy cuốc bẫy bìm bịp bẫy trồn bẫy đa đa nhá à, và một lô hàng cũng số lượng cũng rất là nhiều mong anh em ủng hộ nhá lúc trước thì các bác gọi tới là ờ, hỏi thòng thì shop cũng ờ, rất là thông cảm cho shop tại vì shop lúc đấy là hàng nó ít nó chưa có nhiều nhưng mà từ bây giờ trở đi là cái nguồn hàng sẽ nhiều hơn để phục vụ cho các bác đây xin giới thiệu với các bác chi tiết cái bộ thòng bẫy đa năng mà bên shop Tân ánh đang cung cấp nhá đầu tiên là cái sợi dây thòng các bác nhìn đây dây thòng này là làm bằng chất liệu là cước nhật các bác nhá cước nhật màu đen ngụy trang cước nhật màu đen ngụy trang được đan theo kiểu tết sam bốn sợi các bác nhá đan theo kiểu tết sam và đan rất là dày dặn chắc chắn chứ không phải đan quá thưa đâu nếu mà đan thưa thì độ bền của nó sẽ không cao cái này đam rất là dày này các bác nhìn này Đấy, đam rất dày này các bác khi mà mắc bổi nó xoắn nó quấn thì với cái kiểu đan như này ấy, là các bác dễ sửa nắn chỉnh cho nó về lại cái hình dạng ban đầu đấy các bác lưu ý đấy là nó không phải như là cái dạng đan à, bốn sợi xe tròn đan bốn sợi xe tròn thì bản thân bốn sợi đấy nó đã xoắn rồi và khi nó xoắn một phát nữa thì là nó xoắn tít luôn rất là khó gỡ độ bền là không cao mà hàng đấy thì là hàng nào rất là nhanh còn hàng này thì hàng làm cầu kỳ hàng lâu nhá thì cái giá thành của bộ thòng này thì nó cũng hơi cao thì các bác uh, cố gắng uh, uh, thông cảm nhá cái giá bộ thành này bộ thành này là bộ thòng này ấy, nó là hàng chất lượng hàng cao cấp giá của nó là 700 nghìn 700 nghìn cho một bộ thòng đã bao cước chuyển phát nhanh cho các bác nhá cái trường hợp các bác mà muốn nhận chậm ấy à, thì có thể là giá thành nó sẽ giảm xuống thì lúc đấy là các bác trao đổi trực tiếp với shop nhá và mỗi bộ thòng này thì sẽ có kèm thêm cho các bác 5 sợi dây thòng 5 sợi dây đồng để cho các bác làm sợi dây đồng sơ cua và các bác này loại này đấy, là bằng cước nhật phía cuối ấy, là có dây dù siêu bền nhá dây dù siêu bền và khuyên đồng dây dù siêu bền và khuyên đồng nhá khuyên đồng này thì hàn theo công nghệ là hàn bạc chứ không phải hàn gió đá bình thường đâu các bác ạ đây các bác à, đấy là cái bàn phần dây để tôi nói thêm là cái bộ phần phía ngoài khung đi đây hàng này hàng làm rất là đẹp các bác nhìn đây này nhìn trực diện xuống dây thòng tròn cứng cáp nó rất là đều nhau nó đạt đến tỷ lệ đến hơn 90 phần trăm nha cái dây thòng rất là đều nhau cực kỳ luôn chứ còn nói là 100 phần trăm trọn vẹn này nó không có nhưng mà nó phải đến chín mấy phần trăm luôn à, và cái khung này nhá khung này là bằng thép AC thép AC là thép không dỉ thép ở trong ờ, cái à, cáp sợi dây điện này các bác nhá các bác càng dùng ấy, thì nó càng sáng xanh lên chứ nó không có hề dỉ nhá Đấy cái thòng này làm rất là kỹ cái khung dưỡng là bằng gỗ các bác nhá bằng gỗ công nghiệp nhưng mà à, được trà bóng trà mượt và có sơn một lớp sơn PU nhá các bác nhá có sơn một lớp sơn PU lên trên này để cho chống thấm nước và phía dưới này là vành theo kiểu bán nguyệt hai vòng như này để tạo ra cái tính thẩm mỹ còn đặc biệt cái tay cái thiết kế chi tiết ở cái tay cầm này các bác này tay cầm bằng inox nhá tay cầm bằng inox rất là sáng rất là đẹp cái này là tay cầm inox mà người ta hay lắp vào cái cửa auto window ấy window ấy cái cửa loại mà cửa nhôm loại xịn ấy đã dùng cái tay cầm này nhé các bác nhé ở đây này có khuyết có khuyết cái lỗ này để cho các bác cầm nắm nó rất là dễ đấy chứ nó không phải ờ, bằng thật như đây nó ngắn này các bác dễ ờ, khó cầm cái này nó khuyết sâu thì các bác là rất dễ cầm dễ dùng nhá à, đây ở ngoài thòng ra thì là bên shop còn có cả mồi giả các bác nhá môi giả điển hình là con cuốc này con cuốc này hàng rất là đẹp long lanh các bác mua thòng thì kết hợp mua luôn cả chim mồi giả nhá đây, là cái phía phía trước của mặt hồng đây, các bác nhìn phía trên này cái hàng này là hàng đang kỹ càng ở chỗ này các bác nhìn này cái liên kết giữa dây thòng và khung thòng là được quấn bằng dây đồng quấn bằng dây đồng và các bác này nhìn thấy này 10 khung chia khoảng cách của thòng là đều nhau như 10 thẳng nét luôn 10 khung bẻ góc vuông là như nhau luôn làm rất là kỹ làm rất là đào nhá, đâm ra là hàng này là hàng cầu kỳ thế trường hợp mà có một khung nào lỗi nó vênh báo ấy thì là xưởng họ sẽ bỏ ra à, shop đã đặt hàng là làm thật là kỹ càng đấy Đây, các bác nhìn này đã liên kết là bằng dây đồng chắc chắn chứ không phải là liên kết bằng cái dây à, dây chỉ đâu dây chỉ dây dù đâu các bác nhá, dây dù đâu đây hai bên góc cũng vậy 10 không như nhau cả 10 làm rất là kỹ càng thì đâm ra là cái giá thành nó sẽ cao đấy các bác uh, tiền nào của đấy thôi các bác nhé đây các bác nhìn này nó chia cái khoảng cách dây đào nhau chằn chặn luôn đâm ra là hàng này là hàng cao cấp hàng làm kỹ không phải hàng làm dối nhá còn cái bộ khung hồng mà uh, giá mà năm trăm rưỡi sáu trăm hay năm trăm thì đấy là shop không cung cấp không có làm nhé shop chỉ có làm hàng đẹp nhất này giá là 700 nghìn cho các bác 700 nghìn 700 700 nghìn các bác ờ, ờ, bao ờ, ship nhanh cho các bác còn các bác muốn nhận ship chậm thì giá thành nó sẽ giảm xuống thì lúc đấy các bác trao đổi trực tiếp với shop thêm à, các bác kết hợp mua thêm con mồi giả đấy nhá con mồi giả thì Hàn Quốc này thì rất chi là đẹp rồi không phải chê điểm gì nữa anh em nhận được hàng rất là ưng ý có tạo mắt giả dáng rất đẹp Quốc này là quốc nhồi bông nhá tròn trịa hà nội. rồi mong uh, nhận được sự ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa dành cho shop uh, Ngọc Ánh shop Tân Ánh nhá các bác à, theo dõi kênh youtube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh thì các bác sẽ nhận được những thông báo về những video mới mà shop đăng lên nhé rồi xin à, cảm ơn à, các bác rất nhiều hẹn gặp lại các bác trong những video sau